thực ra định quay đập hộp con này về mẹ mình đập hộp trước rồi. nó ờ. ờ. ờ, bắt đầu có một thứ như kiểu cái này là cái gì à cái này ô oh. à cái này để bó hai sợi dây vào với nhau đây à, nó lắp thôi à, sợi ôi nhìn này sợi ơi hai cái không lo chập cháy hả DA DA tôi từ giờ tí tháo này, sợi sợi sợi Đó. Đó, lắp Đấy, chắc chắn sẽ có con chắc chắn sẽ có cái video sửa của nhỏ à? lên cho con cái này sau đây xoay nó vào ở đâu nhỉ thôi bay đâu mất rồi trông hơi bị đẹp luôn nó quá đẹp luôn rồi chặt vào cái nữa và cái nữa đó. trả <coughs> lời thế ngọt cho nó bình hôm nay hôm nay chỉ có tạm là hai bình rồi hai bình là bằng 60 mươi à. mấy nữa lấy thêm một bình nữa cho cái khe ba bình mươi à. còn ba nghìn là cái sợi điện khủng là hùng nó bị cháy nói, nói chung sẽ có video sửa mình sẽ sửa đàng hoàng rồi cái này Để tháo cái này ra quay một một tay nó hơi khó hy sinh về nghiệp YouTube à nhập Facebook Facebook kiếm được một trăm năm đây là số đây xin giới thiệu đây là cái bộ là cái đo điện mới nó sửa xuống đây đây thì đã chọn hình ok xin về thực ra giả đi chứ này chán quá này шейник. Yeah. sáng nhá à, bây giờ chúng ta sẽ khởi động từ sang bên này nhá lên điện xem nào ui rồi ôi ui ra điện này à, khởi động động mềm pin đầy luôn <clears throat> được chạy khá êm thôi êm quá à, cho xem quả sạc chạy êm nào chạy êm ngắt luôn nhìn này reo tiếng luôn tiếng kia là tiếng của cái quạt Đấy, ra được 200 này Em muốn đo thì <coughs> nhìn ra đây không đo thử sao ra 200 tầng nha 600V này chọc đây nó lục đây, ra điện đây ớt nguồn đây ôi ôi xoáy nhầm rồi chết à. giờ <laughs> xoáy nhầm xoáy nhầm rồi đo, đo điện ờ, một chiều mới cháy chưa đó đó, đo lại nào đây điện ra này chúng ta đang có điện là ô gì thế này sẽ sẽ ít thế này đây đây thấy chưa chưa ờ. hai trăm ba mươi v ừ. ok chuẩn mình nhiều khi mình phải đơn sờ con này nó không bị giật cái, cái con một trước của mình nó bị hở điện sao à? sờ giật vãi chưa? nhất là sầu vào mấy cái cực kia là nó giật Đó. chạy thử con quạt xong chạy đâu chưa mua xin chuẩn là nó để chạy qua thôi sôi rồi nói như này mùa hè làm êm lắm ngủ với nó tuyệt vời luôn được xịn sò ngon đấy thấy không cái xin cái xin chuẩn này nó khác cái xin vuông là quạt chạy nó rất êm xin vuông cắm quạt chạy kêu này bảo là con này chạy cả cái quả dàn máy tính này êm xì em mất điện là mình không dám chạy con này à, bây giờ có kia là chạy được rồi ok 3000W này nhìn này sợ ơi xin chọn sợ nó nó, nó, nó đã kiểu trưởng to thế mẹ nó phải to gấp đôi con 1000W ờ, xin chuẩn của mình tất nhiên cái này